yêu vì tiền Anh về làm việc đi Đưa túi cho em Thôi nào Để anh mang về tận nơi cho Mình yêu nhau Cả công ty này biết rồi Em còn ngại gì chứ Cái cậu này đúng là Cà phê không Hôm nay oải người quá Hôm nay là dậy sớm để đón nàng đi làm mà, Yêu đương vào có khác Thay đổi quá Trước cậu có quan tâm đến ai bao giờ đâu Giờ một điều người yêu Hai điều người yêu Ghê thật đấy Cái cậu này Nói kháy tớ à Thế có xuống kia làm ly cà phê không Buồn ngủ chết rồi đây này Chịu thôi Mai thi nghiệp vụ rồi Tớ phải tranh thủ đọc thêm ít tài liệu Cả cậu nữa đấy Yêu đương thì cũng có giới hạn thôi Lo chuyện thi cử đi Không thì việc cũng chả giữ nổi đâu Lại ông cụ non rồi Thôi tớ xuống kia một mình vậy Ừ Sớm lên làm việc nhé, không sếp biết là phiền đấy. Thi cử, sếp biết. Chả mấy nữa mình sẽ thoát khỏi cái danh phận nhân viên quèn, nghèo hèn này thôi. Chỉ cần cưới được Phương. Này, vừa rồi công ty cậu có một cô bé tên Phương mới vào làm việc phải không? Nghe nói nhà của ta giàu lắm Ba làm tổng giám đốc hẳn một tập đoàn lớn cơ Tại không thích phụ thuộc vào gia đình Nên cô ta tự tìm việc và thuê nhà trọ ở riêng đấy Thế à Cô ấy tên Phương sao <laughs> Cưới được Phương là cách làm giàu nhanh nhất Cần gì phải nhọc công phấn đấu tăng lương còm làm gì Nói mới nhớ phải chăm gà cái đã Alo em à Làm việc mệt không Anh này vừa mới gặp nhau Sao đã gọi cho em rồi Tại nhớ em yêu quá mà Nhớ cũng phải nén lại chứ Anh lo làm việc đi Ngày mai thi nghiệp vụ rồi đó <laughs> Ừ anh biết rồi À mà này Cái tấm hình em mới up lên Facebook hôm qua ấy Người chụp cùng có phải ba em không Dạ đó là ba em đấy à Gớm em kín đáo quá cơ Anh mang tiếng là người yêu em Mà chả biết mấy về gia đình em cả Cầu hôn em thì em cứ nhấn nhá hoài chưa chịu nhận lời Em à anh nghĩ em nên đưa anh về ra mắt giới thiệu với gia đình cho anh dễ đi lại Vâng để em thu xếp hôm nào đó mà mình làm việc thôi anh Không buôn chuyện nữa Sếp bắt được thì phiền phức lắm Tuân lệnh em yêu Bye bye Sớm thôi Rồi ông sẽ thành ba vợ tôi Và... <laughs> thế nào Thắng? Kết quả thì của cậu thế nào? Không đạt, đã thế lại còn bị sếp lôi vào phòng khiển trách đủ thứ. Nào là hay đi làm muộn, hay bỏ việc ra ngoài, không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng tại cậu đấy, ai bảo suốt ngày chỉ lo yêu đương. Thì cũng phải đầu tư... Ờ, mà thôi, bực mình làm gì? Dù sao tớ cũng xin nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Cậu đùa đó à? Hoàn cảnh nhà cậu, ba mẹ chứ quê, đừng có mà vội giận mất khôn. Tớ tính cả rồi, cậu không phải lo cho tớ. Thế nhé. Lạ thật đấy, giới thiệu bạn trai với ba, không dẫn về nhà, bà lại hẹn ở quán cà phê, chả hiểu nổi cô ấy nữa. Chào cậu, cậu là Thắng phải không? Ừ, dạ vâng, ừ, bác, bác là vâng, tôi là ba của Phương. Nghe con gái muốn giới thiệu bạn trai. Tôi làm công nhân ở công trình gần đây, nên à, tranh thủ chạy qua. À, dạ, con bé này hẹn kiểu gì mà còn ra muộn hơn cả ba thế nữa chứ. Hóa ra cô ta không phải tiểu thư nhà giàu, mà chỉ là con một công nhân xây dựng thôi ư. Trời ơi, không ngờ bao nhiêu công sức và tiền bạc đầu tư của mình thành công cốc mất rồi. Chào ba, anh, xin lỗi con đến trễ. Ờ, không sao, ba cũng vừa đến thôi. Ba à, đây là anh Thắng, bạn trai con. Chúng con định tiến tới hôn nhân. Thôi khỏi đi em. Cưới xin gì nữa, anh vừa mới mất việc rồi. Giờ cưới thêm em, để rồi hai đứa ra đường ăn xin à. Anh tưởng em nhà giàu, ba làm tổng giám đốc này đó. Chứ đâu ngờ, thực sự thì em chỉ là con một công nhân quèn thế này. Thôi, chúng ta chia tay đi. Anh, anh... Cũng tốt con ạ, à. chỉ một phép thử đơn giản đã khiến anh ta bộc lộ rõ bản chất. Con còn lưu luyến gì con người này nữa không? Không ba ta về đi. Thế là thế nào? À, dạ, mời tổng giám đốc lên xe ạ. À. Ờ, ờ, ờ, hóa ra... Trời ơi, mình trắng tay thật rồi. Việt ơi, người yêu ơi, không... <laughs> em nhỏ mồ côi. Con bé này làm gì trên đó mà lâu thế không biết. Vi ơi, xong chưa con? Dạ, con xuống ngay đi. Mẹ, con xong rồi, chúng ta đi thôi. Con ăn mặc cái kiểu gì thế này? Có vấn đề gì sao mẹ? Mẹ. Con định biến ba mẹ thành trò cười trước mặt bạn bè đó hả Lên thay váy và áo choàng mẹ mới mua hôm qua cho con ngay Con không thích Con thích mặc thế này à Không có thích hay không thích gì hết Nhanh lên Ba con đợi ở nhà hàng lâu lắm rồi đó Đừng để ba con nổi cáo Thế mẹ đi đi Con không đi nữa đâu Ơ à, Cái con bé này Ai đấy? Mình Vi đây Mở cửa cho mình với Sao cậu đến muộn vậy? Có chuyện gì phải không? Mình... <laughs> Mình... Hôm nay cho mình ngủ nhờ nha Thôi cậu vào nhà đi rồi nói Sao? Có chuyện gì nói mình nghe xem nào Hôm nay khách hàng của ba mời gia đình mình đi ăn tối Mẹ mình cứ bắt mình phải mặc chiếc váy và áo choàng mà mẹ đã chọn Trong khi mình chỉ thích mặc áo len và quần jean Thế mà cứ tưởng có chuyện gì to tác lắm Chuyện nhỏ thôi mà Nhưng mình không thích Mình ghét mẹ cứ áp đặt này nọ Thôi nào Mẹ chỉ muốn cậu thật xinh đẹp thôi mà Mình không thích Mình đến đây không phải để nghe cậu giảng giải Nếu cậu không muốn cho mình ở đây Thì mình về vậy Thôi nào Ở lại đây với mình Mưa gió lạnh lẽo thế này cậu đi đâu được Để mình gọi điện cho mẹ cậu yên tâm đã Chuyện có thế mà cậu ấy cũng giận mẹ được à Vì à Nếu cậu hiểu được cuộc sống bất hạnh Của những em bé mồ côi Phải sống lang thang nơi đường phố Luôn khao khát một vòng tay âu yếm của mẹ Và ước ao được mặc những bộ quần áo lành lặn Thì cậu đã không giận dỗi mẹ Chỉ vì những điều nhỏ bé như vậy đâu Sáng hôm sau Sao mình lại đến đây hả Lam Mình có việc ghé vào đây một lát <laughs> Mai Sao em lại đứng đây khóc Em đợi mẹ đến đón Bé Mai được các mẹ ở đây nuôi dưỡng và yêu thương Từ khi mới được 3 tháng Nhưng trong sâu thẳm trái tim em ấy Luôn mong ước một lần được gặp mẹ của mình Hôm qua em nằm mơ Mẹ đến trung tâm tìm em Lần đầu tiên em được ôm mẹ trong vòng tay ấm áp Rồi mẹ hứa Mẹ sẽ quay lại đón em Đưa em đi mua thật nhiều quần áo đẹp và đồ chơi Nhưng em đợi mãi mà không thấy mẹ đến đón Chị Lam ơi Có phải mẹ đã quên em được không Em chỉ muốn được có mẹ thôi <laughs> Bé ngoan ngoan nào Mẹ không quên em đâu Chắc mẹ đang bận việc gì đó Nên chưa đến đón em được thôi à Để chị giới thiệu với bé Mai nhé Đây là chị Vi bạn thân học cùng lớp đại học với chị. Chị Vi có rất nhiều đồ chơi đẹp. Nếu bé Mai ngoan, chị Vi sẽ cho bé Mai cùng chơi đó. Chào em, chị là Vi, rất vui được làm quen với em. Em chào chị. Chúng ta dẫn chị Vi vào làm quen với các bạn của em nha. Dạ vâng ạ. À. Lam, cảm ơn cậu. Vì chuyện gì? Cậu thật tốt. Cậu đã giúp mình nhận ra lỗi của mình. Hóa ra, hạnh phúc ngay trong tầm tay mà mình lại không nhận ra. Sự ra đời của bê tông cốt thép Ông chủ Có chuyện rồi Chuyện gì vậy Ôi, Sao lại vậy Những cây hoa xinh đẹp của ta Sao lại ra nông nổi này chứ Thưa ông, có thể là do những người đến xem hoa ở khu vườn chúng ta, một số người không có ý thức đã dẫm chân lên các chậu hoa nên chúng mới ra đông nổi này. Vậy thì từ ngày mai, ta sẽ cấm những tấm bảng đề xin đừng dẫm vào chậu hoa ở quanh khu vườn này. ổn rồi Tình hình còn tệ hơn hôm trước nữa Ây, ta phải làm sao để bảo vệ những cây hoa yêu dấu của mình đây? Chắc do xi măng của chúng ta vừa cứng vừa giòn nên dễ bị vỡ nữa. Nhưng ngài nhìn kia. Hả? Sao chậu hoa bị vỡ? mà đất quanh rễ cây lại kết với nhau một cách chắc chắn như vậy? Ta hiểu rồi, xi măng của chúng ta cứng, giòn, dễ vỡ. Nhưng nếu chúng ta trộn một ít rễ cây vào xi măng thì xi măng sẽ gắn kết lại với nhau. Như vậy chúng sẽ rất cứng và bền. Nhưng thưa ông chủ, chúng ta không thể trộn rễ cây vào xi măng được à? Đúng vậy, nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Đúng rồi, ta sẽ lấy những sợi dây thép, bệnh lại với nhau như một cái lưới, sau đó mới đổ xi măng vào lúc đó xi măng sẽ dính chặt vào sợi dây thép, làm chúng bền hơn và không bị giòn nữa. Ngài Monier quả thật là thông minh và sáng suốt. Giờ Ngài nghĩ ra cách đan lưới rồi mới đổ xi măng vào, làm cho những chậu hoa của chúng ta thật là chắc chắn. Dù có bị người dẫm đạp lên, cũng không bị đổ vỡ như trước nữa. Vườn hoa này chính là đời sống tinh thần của ta. Nó được sống, được vươn mình trong gió, cũng làm cho ta cảm thấy vui và hạnh phúc. Thưa Ngài, tôi cảm thấy phát minh của Ngài rất đáng giá mình có thể ứng dụng nó để trộn bê tông, làm nên những tòa lâu đài, những ngôi nhà chắc chắn. Đúng vậy, ngày mai ta sẽ phổ biến ứng dụng này với tất cả mọi người. Hy vọng nó có thể giúp ích cho mọi người. Và đó chính là lịch sử ra đời của bê tông cốt thép. like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!